là serum collagen 3 đúp nha mọi người à, bây giờ em dưỡng da để đi ngủ luôn nha serum này mình dưỡng uh, da hàng ngày nó sẽ giúp cho da mình là uh, căng sáng giảm đời mài tàn nhang nha mọi người mình sẽ đánh một à, lớp mỏng lên da ha một ngày mình có thể dùng hai lần buổi sáng và buổi tối luôn nha giúp da căng sáng nè giảm nám tàn nhang đồi mồi nè dưỡng ẩm cho da nè ừ. Thì mình dùng serum này mỗi ngày hay rất là tốt cho da mình luôn khi mà chị em mình ờ, thô xong á da mình rất là căng bước luôn nha mọi người một chai serum này là chỉ có giá 120 ngàn thôi ha chị em mình xài rất là lâu luôn giảm à, nám tàn nhang đồi mồi mụn giữ ẩm cho da ha như là giúp cho da mình không có bị khô luôn nha khi mình thoa lên mình à, đụng da của mình mình thấy rất là mát luôn mát và căng sáng luôn nha như vậy chỉ có 120 thôi nha mọi người nhưng mà à, ờ, chị em mình xài rất là lâu luôn rất là hiệu quả luôn nha mọi người rất là căng luôn sình sức lên khi mà nó thấm vô da rồi là mình cảm nhận là da mình nó căng ra luôn á rồi sau khi so serum xong ha em sẽ sử dụng kem luôn nha đây là kem à, viết dưỡng trắng da chín triệu ngàn nha mọi người mình xài rất là lâu luôn một hũ là mình có thể xài là ba bốn tháng luôn nha mọi người xài cả buổi sáng và buổi ờ, tối luôn nha mình dùng một bộ bên đây là chỉ có ờ, bốn trăm mấy thôi nhưng mà rất là mình xài rất là lâu luôn kem rất là hiệu quả luôn nha mọi người có những chị em mà em mà nói với em là cả triệu luôn nhưng mà không có hiệu quả nha. thì chuyển qua dòng kem của em thì à, khách được rất là nhiều khách hàng hài lòng luôn chủ yếu chị em mình kiên trì và xài theo đúng hướng dẫn của em thì à, đảm bảo chị em mình sẽ có một làn da đẹp luôn nha mọi người bên em có 27 dòng mỹ phẩm nha từ kem nám kem dưỡng trắng kem trị mụn rồi à, sữa tắm dung dịch vệ sinh phụ nữ nước hoa dùng kính à, dầu thơm bột tóc xả tóc dầu gội son phấn nói chung là đầy đủ cho chị em mình à, làm đẹp luôn chị em mình à, cần thì inbox cho em luôn nha body ban ngày ban đêm đầy đủ cho chị em mình luôn chỉ cần chị em mình à, xuyên dùng mỗi ngày và kiên trì dùng thì da mình sẽ đẹp lên luôn nha mọi người rồi mỗi tối em đều à, thoa kem trước khi đi ngủ luôn nha dưỡng sẽ rung thoa kem nha mọi người bye bye em chào tạm biệt chị em mình luôn nha